KSQ rồi bỏ vô bỏ vô bên này còn hai thằng ai bơm vậy ai bơm vậy khỏi khỏi khỏi còn mấy quê ờ, cấp sáu ngoài cái xác xài đi thằng này mới nấu à ui có đứa có đứa nó chọi à, số 2 kìa này xảy làm gì tốt hơn tao trên nhà vàng nhá trên nhà vàng trước mặt anh luôn cái nhẹ đi chơi tôi biết cài nhà vàng vãi nó ném bông khói thẳng mặt luôn còn một thằng nữa đang chạy ở rìa đấy thằng áo đen đấy. Đúng rồi. lên luôn lên luôn lên luôn lên luôn hột mít kìa nhà hột mít kìa đừng để nó ra đây bạn ơi cứu lên bạn ơi cứu bà tốt đấy còn nè còn nè chạy ngoài còn bóp còn bóp á tôi thề tôi chạy vòng vòng cũng chi nào không ơi tôi bị cướp kêu à phải là trên nóc nhà bị cướp kêu luôn có phút sáu này ngon enemies ahead ngồi đâu Đấy thấy đứa chạy đằng sau đây mà chương rồi mà không lên tổ chức tên chứ mà trang có hồi nãy tao mới thấy biết thì suýt lên bảng số hết người rồi ơi rồi ơi game này chắc clip thì cũng làm được rồi ít người ok rồi đi đi ở đây hết rồi qua bên đây này chấm vàng chỗ nào có lan nhảy chỗ đông người ấy chơi nó có kêu để nhẹ chỗ này không có Không. Ừ. Bắn đâu kinh vậy? Bắn đâu mà trả kinh không được, Nốt cho mình xin cái giáp nha. Mình giáp mình nát hết rồi. đó không? Giáp ơi, giáp ơi. cái mũi con sát thôi chưa thấy con người là khu chức còn ờ, hai team đi gần gần nhau á nó nóc cô cô và kiệt chứ đi xa quá đẹp luôn á dễ yeah, đúng thế này bắn kêu gọi đồng bào đồng bào nghe trả lời đồng bào đi tạc cao hiểu không quên nó bắn nát cái cửa luôn à chết đi rồi chết đi rồi nghĩa ơi hai đứa trên đỉnh đường là chọc chó thằng đó thằng gần đông rồi thằng bắn nó rồi đấy enemies ahead rồi tao bỏ về thôi thôi được rồi em của em mà cứ cái đặt về đây được không này bắn ừ. còn hai thằng trên đỉnh rồi ấy ơi địch em cài đặt rồi Ở đặt rồi em chơi từ trước rồi à? nhìn nhìn em sẽ chết Ê, ê, ê, nhìn, nhìn em sửa nhà không giật này nó một còn một đứa đấy còn một còn một à? dạ, đẩy lên luôn này đằng sau đằng sau đằng sau bên kia gì rồi nó một tiếp hay mày kìa nó đang ngó kìa thế à thế à nhưng mà chưa bắn được anh binh đi em chưa em mới hồi mới đây tảng đá trước mặt ôi hai đứa còn đứa trên đây nữa nè Enemies ahead. Đây. Đây à. đâu Chưa, đó. Anh ờ, anh ném bom chết rồi. Anh ném bom chết rồi. Hay quá nơi, hay quá nơi. Đó bom đỉnh quá nơi. <laughs> Và anh khen luôn ạ. Chọn giấy bom đỉnh quá. Đây anh ném phát bom chết luôn nguyên giáp nguyên mũ này giáp ba mũ ba sáu đồ nguyên luôn có một đứa anh bắn ở chỗ này này chỗ bụi cỏ này chín bình nước bao nhiêu chín bình nước hết hồn nội gì vậy người cái Để tôi rồi không không người nó không ở hướng này nó ở hướng này cơ bởi vì đây là một team khác nếu mà chúng nó đã ở thì chúng nó sẽ bắn nhau rồi, đúng rồi. Đi thôi. Đi chúng nó ở cùng nhau rồi chúng nó chặn nhau đâu làm gì còn đến lượt mình bắn đúng không rồi em chạy rồi em chạy đây yên đi ở dưới khu nhà thôi khu nhà này nghi lắm nha mark the location còn một đứa thôi nó hay trốn lắm á giờ mà trốn rồi kiểm tra mấy cái núi á kiểm tra mấy cái núi mày bo sao Thằng đấy mày bo sao Bên sau núi này Móc chảo hay chơi nữa Chạy đâu được nha Rồi nó gọi nhà Có. Trong nhà. Vậy còn trong nhà thôi. Cháu nằm ngoài cỏ rồi. Có. Đủ. Bắn đâu kính đấy. Đâu vậy? ngay thế I'm like